Rồi Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ soi tiếp tục một trong những dự đang nằm trên top uh, à, tống kim ngày hôm nay Thịnh Sumo top 8 anh em à Với à, uh, 96 mạng và có cho mình 73k điểm và giết nợ sơ 11 và tử vong 39 lần Và liên chạm được 8 Đợt này thì uh, đánh k đến tầm này thì cũng có nhiều lần lên top thì khả năng số đồ anh em xem Nhìn sơ qua thì chắc, chắc chắn đợt này đang sở hữu mình xét năm hành rồi Và anh em cùng xem liệu xét năm hành này liệu khắn lôi Và hiệu, liệu hiệu ứng làm chón sẽ như thế nào như anh À, anh em ơi đó. Ờ, đầu tiên chúng ta đợi đến đó là một cái nón khăn họ 19 chống 30 Sinh lực 136 khá binh dành cho set năm hành này Một sinh lực khá đẹp dành cho Jordan Và đi kèm với một cây vũ khí khá đẹp luôn 19 30 lại là sinh lực 122 và sinh lực 122 và chón kháng họ khá đều có như mình là lượng kháng họ và chón 60 chắc chắn mà kèm với một cái món nào đó nữa rồi một món nào chón nữa không đó đó kèm theo với một cái nhận chón 20 thì ạc này đang có cho mình 80 chón anh em ơi Với vẫn 80 chón và sinh lực khá đều Và ở cái nhẫn này sinh lực 140 đó, vỏ đan với sinh lực rất là đều Nếu mà sánh năm hành và sinh lực cao như thế này Thì sợ là anh em nên chơi năm hành Nó vẫn tốt hơn rồi kèm với một áo 40 sinh lực 155 sinh lực anh em thấy sao vỏ đan sinh lực cái này quá chất luôn một gia truyền kháng cả 12 11 cũng bình thường không sinh lực một cái tay à, làm 140 sinh lực 105 sinh lực động lực khá đẹp khá đều 540 thì tính sơ qua chắc chắn hàng này à, sẽ, sẽ có cho mình là 40 500 và 80 chón như nào và lượng khăn lôi anh em cùng xem thử như thế nào khăn lôi đang có cho mình 19 khăn lôi từ nhận trên và một cái đôi giày khăn lôi 24 và một cái ấn khăn lôi đó nè em thực sự quá đẹp một ấn khăn lôi nè mày tiếp tục nè mày một ấn khăn lôi 23 với à, một cái à, dây truyền à, kháng K12 này thì tại là đợt này đang có cho mình 19, 12 là 31 31 kèm với cái này là 24 nữa là kháng lôi lên được 55 55 kèm với cái này nữa thì ạc này lên đến cho mình 80 kháng lôi nha mọi người Đó 80 kháng lôi Và full hiệu ứng đó là 80 chón Đó Lượng sinh lực khá đẹp Và lượng kháng hòn khá cao 25 19 19 Ui lần cái hỏi này đẹp gơ luôn ta 19 19 là 38 38 kèm này là 28 28 kèm 15 nữa là quá gơ 58 58 lượng khán họ là đến gần gần gần 80 khán họ quá đẹp 38 38 như này thực sự là quá đẹp rồi mà em ơi 63 63 kèm cái này là 75 khán họ vừa chọn 75 khán họ luôn quá pin luôn kèm với một kháng cảnh năm nữa kháng họ là được 80 ngọc bội cũng đẹp luôn sinh lực 155 51 ờ, chứ nói chung đã đi được xét năm hành thực sự như thế này là quá đẹp anh em ơi năm hành mà sinh lực cứ đẹp sao cứ 10 trở lên như thế này thực sự giờ đang quá trâu luôn nhẫn này hơi hơi, hơi xấu rồi xem được cái nhẫn đẹp đẹp đẹp hơn thầy vàng là quá đẹp nè đó ờ anh Long hôm nay ờ, đang top 2 mà nhảy xuống top dưới mất uổng quá đó nè thực sự gạch này lượng sinh lực khá đẹp luôn em ơi đôi giày thì sinh lực chưa đẹp thôi còn cái nhẫn này cũng dành sinh lực chỉ đẹp thôi nhưng mà bù lại đôi giày này khá khá ok nha có thêm cái ấn kháng lôi này quá chuẩn luôn em ơi thực sự cái này thì kháng lôi khá ok luôn lượng kháng họ 8x kháng lôi 8x đó kèm với 40 ờ, chậm sinh lực lực đều cứ món nào trên 100 món nào trên 100 khá là trâu đâu nói thì giờ đang này khá là trâu sách năm hành thì nên đi như thế này thì quá chuẩn rồi mà nhiều em bảo là sách năm hành xong đi chuyển hóa sát thương thực sự là ở server này thì muốn có chuyển hóa sát thương thì lại không có kháng mà muốn có kháng cao thì lại không có trường hóa sát thương nha mọi người tại vì là đồ nó rất là hiếm luôn nè nhiều anh em bảo là nên chuẩn theo set à, năm hành nhưng mà phải có trường hóa sát thương đó là chính xác không cãi rồi nhưng mà nếu mà có trường hóa thì lại không có ờ, không có kháng cao nè đó, còn có kháng cao thì lại không có trường hóa đó thực sự kiểu này quá ngon luôn em ơi khải có sôi và nhiều nhiều set rồi những set năm hành mà máu me như thế này thì sự quá chắc nè rồi anh em xem video đừng quên để lại cho Thịnh Sumo cũng như là video của Khả một like đăng ký ủng hộ chơi nha em ơi. Và sau đây tiếp theo những video tiếp theo thì Khả sẽ soi những cao thủ tiếp theo cho anh em xem sâu nha. Đừng quên thích cao thủ nào thì ờ, cùng nhau comment cũng như là cho khải biết thử nên soi cao thủ nào phải cho anh em xem nhé.